trên nhau khoảng tầm 500 triệu thì ngày hôm nay Di sẽ cho các bạn xem à, hai cái chiếc xe này nó khác nhau và giống nhau như thế nào và tại sao cái giá nó trên nhau là 500 triệu đồng đó và các bạn thích cái chiếc xe nào hơn thì có thể là comment cho Di biết ha ok Về phần đầu xe giữa S450L và S450 Luxury các bạn sẽ thấy cũng không có gì khác biệt hết các bạn vẫn cùng một thiết kế hầu như là chúng ta sẽ không phân biệt được đâu là S450L và S450 Luxury đó về phần đèn xe thì các bạn cũng sẽ thấy nè đó thì cái đèn đèn xe S của chúng ta bây giờ được thiết kế lại mới ha cũng như là đây là cái đèn multi beam led S450L và S450 Luxury cũng sử dụng chung một đèn các bạn đó là đèn multi beam hết rồi đó phía trước giữa hai đầu xe của chúng ta thì sẽ có một cái camera 360 độ nằm ở đây ha được lộ ra bên ngoài luôn thì đối với cái phiên bản 2020 ha, các bạn thì các bạn sẽ thấy là cái camera được giấu ở trong một cái nắp này ha nhưng đối với phiên bản mới này của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy là nó được lộ ra ngoài luôn đó còn cái mặt này các bạn thì đây là cái um, phần mà cái cảm biến đó, giữ khoảng cách cũng như là những cái tính năng khác của cái chiếc xe S450 và S450 Luxury ha. Về cái phần này các bạn cũng sẽ thấy không có gì khác biệt luôn các bạn vẫn có một cái chi tiết nẹp rơm ở đây ha chi tiết nẹp rơm ở đây nữa sáu cảm biến phía trước của phần đầu xe giúp cho chúng ta đậu xe nó sẽ cảnh báo cho chúng ta để chúng ta đậu xe dễ dàng hơn ha đó tiếp theo nữa thì cái điểm mà để mà nhận biết giữa hai cái chiếc xe này nó khác nhau thế nào các bạn thì thực ra là chỉ có phần bộ mâm xe thôi và nếu những anh chị khách hàng nào rất là tinh tế luôn mới có thể là thấy được cái sự khác biệt giữa hai cái bộ mâm xe này bởi vì là hai cái chiếc xe này nó chỉ hai cái bánh xe này nó chỉ xe xích nhau là một in thôi các bạn cho nên là nó rất là nhỏ ha 45S 450 Luxury thì được thiết kế như thế này nó nhìn nó rất là thể thao đa năng này các bạn nha ở bên trong được sơn màu đen cũng như là bên ngoài là để lộ cái mặt nhôm đó nhìn nó chiếc xe của chúng ta nó không còn cái sự già nua không còn cái sự nghiêm túc nữa mà thay vào đó là S450 hoặc là S450L của chúng ta là nó sẽ trẻ trung và cá tính hơn đó đây là thiết kế của bộ mâm à, xe S450L các bạn nhìn nó cũng na ná nhau tương tự nhau ha đó cho nên là Duy nghĩ là những anh chị mà phải tìm hiểu thật là kỹ mới có thể phân biệt được hai cái chiếc xe này đâu là S450 L và S đâu là S450 Luxury và một cái điểm nữa các bạn là dễ nhận biết giữa S450 Luxury và S450 L thì ở đây chi tiết này Duy sẽ cho các bạn xem này toàn bộ cái kính khoang sau của S450 Luxury đây là kiến cách nhiệt và kiến cách âm luôn cho nên là các bạn sẽ thấy là cái kính của chúng ta có một cái lớp màu đen mặc dù đây là cái chiếc xe nguyên bản từ nhà máy về bên Di chưa có dán phim cách nhiệt gì hết ha và S450L của chúng ta thì kính trước và kính sau nó cùng màu với nhau luôn đó kể cả cái kính sau cùng nữa đó cho nên là đây là một cái điểm mà thứ hai để phân biệt giữa S450 Luxury và S450L đó Ok các bạn và tiếp theo nữa các bạn thì S450 Luxury và S450 là đều có sử dụng cái chế độ là hiển thị thông tin trên kính chắn gió cho nên các bạn sẽ thấy ở đây có một cái máy chiếu nè và S450 L ở đây của chúng ta thì sẽ không có máy chiếu đây là một cái điểm phân biệt thứ ba nữa các bạn nha đó nếu mà chúng ta đứng bên ngoài đó là ba cái điểm để mà chúng ta phân biệt đó còn lại hầu như là về cái thiết kế của chúng ta thì cũng sẽ không có gì mà khác nhau hầu như là y chang nếu mà chúng ta thay cái lớp xe bánh xe này thành một cái bánh xe của S450 Luxury hoặc là một cái bánh xe khác nữa các bạn thì chúng ta hầu như là rất rất là khó phân biệt luôn kể cả gì gì cũng khó phân biệt Tiếp theo nữa các bạn thì về phần ngoại hình giữa hai chiếc xe này thì ngày hôm nay Di cố tình là chọn cái chiếc xe à, S450 à, màu trắng và S450 Luxury màu đen cũng như là cái phối màu ở bên trong là à, chiếc xe màu trắng thì chúng ta sẽ dùng sử dụng nội thất màu đen cũng như là chiếc xe màu đen của chúng ta thì sử dụng cái nội thất màu nâu cho nên là Di muốn muốn là cho các bạn xem được cái cái cái hai chiếc chiếc xe này nó sẽ đối lập với nhau cũng như là cho các bạn xem về màu sắc cũng như là những cái nội thất ở bên trong nó cũng rất là đa dạng ha đối với cái chiếc xe S450 uh, à, L màu trắng này các bạn đây là cái màu trắng ngọc trai cho nên là khi mà các bạn nhìn gần á các bạn sẽ thấy là cái màu của nó rất là rất là đặc biệt luôn ở bên trong nó có rất là nhiều những cái hạt ánh kim nó nó gọi là metallic đó các bạn đó thì cái màu trắng ngọc trai này đây là một cái màu trắng uh, option có nghĩa là chúng ta phải trả tiền thêm kết hợp với là cái bộ mua xe của chúng ta là được màu đen là các bạn được sơn màu đen cũng như là panoramic sunroof cho nên các bạn thấy là cái chiếc S450 màu trắng này nó cực kỳ nổi bật ở cái phần mà mà tương phản giữa mua xe và cũng như là cái màu sơn của xe ha đây là một cái điểm rất rất là đặc biệt đối với chiếc xe màu trắng còn đối với chiếc xe của màu đen của chúng ta thì hầu như là chúng ta cũng sẽ không có thấy là cái sự khác biệt giữa phần mua xe với lại cái phần nước sơn ha đó đó là một cái điểm khác biệt giữa hai cái màu này Ok, bây giờ Di cũng sẽ cho các bạn xem ha cái phần động cơ của hai cái chiếc xe này nha. Thì thực sự là hai cái chiếc xe này nó sử dụng cùng một cái động cơ các bạn nha. Cho nên là nó rất là giống nhau luôn. Cho nên là Di chỉ cho các bạn xem ở cái động cơ trên S450 uh, ờ, Luxury thôi sorry các bạn Di quên là S450 bây giờ các bạn cái cách mà mở cabo nó cũng sẽ khác so với lại những cái chiếc xe trước đây là khi mà chúng ta muốn bật cái nắp cabo này lên á, chúng ta sẽ gạt cái lẫy hai lần ha ok đó, như vậy thì Di mới mở được cái nắp cabo chứ chỗ này nó cũng sẽ không có một cái lẫy để chúng ta mở uhm. Đây là động cơ của S450 Luxury cũng như là S450L. Đây là 6 cái xi lanh nè các bạn. Các bạn thấy nè có chữ 6 xi lanh nè. Thì đây là động cơ 6 xi lanh thẳng hàng 3.0 của Mercedes-Benz kết hợp với lại cái motor điện 48V. Đó thì cái công suất của động cơ này là 367 mã lực các bạn. Kết hợp cùng với cái hộp số tự động là 9 cấp chính ghề Tronic tiên tiến nhất của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ cũng như là với cái hộp số này thì nó sử dụng hầu hết trên tất cả những cái mẫu xe của Mercedes-Benz hiện nay cũng như là những cái dòng xe Maybach của bên Di luôn hoặc là những cái chiếc xe SUV cỡ lớn như là GOS hoặc là GOS Maybach đó về phần động cơ của chúng ta thì các bạn sẽ thấy là nó thành một cái cụm ha rất là gọn gàng luôn rất là đẹp luôn thì phải nói là Mercedes-Benz thiết kế ở cái phần động cơ cực kỳ đẹp các bạn rất là chỉnh chu luôn và thực ra là Di cũng đã cho các bạn xem những cái mẫu xe khác của Mercedes-Benz rồi ha kể cả dòng xe C-Class, E-Class hoặc là kể cả S-Class luôn động cơ nó được thiết kế rất là chặt chẽ cũng như là gọn gàng à, khi mà chúng ta mở cái nắp capo lên thì chúng ta sẽ không thấy có một cái sự gờ rạc gì ở đây hết đó thì S-Class của chúng ta các bạn nó là một cái chiếc xe mà có thể nói là đi đầu trong tất cả những cái dòng xe của Mercedes-Benz cho nên tất cả mọi thứ của chiếc xe S-Class này được làm một cách chỉnh chu nhất các bạn sẽ thấy là ở khu vực này có một cái tấm xốp là các bạn màu đen ha cũng như là một cái tấm giống như bằng nhôm đó thì cái cái cái tấm này các bạn có tác dụng là cách nhiệt cũng như là cách âm cho nên là khi mà chúng ta đóng cái nắp capo này lại á, thì các bạn sẽ thấy những cái cái đường này nè nó sẽ khích lên trên những cái đường ron này đó cho nên là nó sẽ tách biệt hoàn toàn cái ồ, tiếng ồn của động cơ làm sao mà ừ, coi như là tối thiểu nhất có thể là lọt ra bên ngoài cũng như là lọt vào trong cabin đó thì S-Class mà khi mà chúng ta ngồi trên cái chiếc xe này chúng ta chạy ngoài đường các bạn các bạn hình dung nó giống như một cái đĩa bay ha có nghĩa là nó cực kỳ êm ái luôn cực kỳ sướng nói chung là đối với các chiếc xe S đó, hoặc là những cái dòng xe rất rất là cao cấp bên Di thì cái sự vận hành thì mình cũng không cần phải nói nhiều nữa bởi vì là các anh chị đã đi tới xe SRAT rồi thì những cái về về về uh, yêu cầu mà bắt buộc mà cao cấp nhất của một cái chiếc xe hơi thì nó đều có trên chiếc xe s này ha ok trước tiên thì Di sẽ cho các bạn xem hai chiếc xe này nó giống nhau như thế nào trước ha một lát nữa thì Di sẽ cho các bạn xem cái sự khác nhau hầu như là khi mà xe của chúng ta di chuyển ngoài đường các bạn thì từ ở phía đuôi xe chúng ta sẽ không thể nào phân biệt được giữa hai chiếc xe S450 Luxury và S450 NL đó các bạn thấy S450 Luxury nó cũng không có một cái chữ Luxury ở đây hoặc là S450 NL không có cái chữ gì ở phía sau hết ngoại trừ là có cái chữ S450 ở đây thôi về phần đèn xe thì S450 của chúng ta được thiết kế nè các bạn đây là một cái thiết kế mà như thấy là nó rất là cá tính ha rất là độc đáo luôn đèn xe s nó sẽ không làm giống như là to bản nữa mà là nó được vuốt nhọn ha bây giờ nhìn nó rất là trẻ trung và rất là thể thao luôn tiếp theo nữa các bạn là phần bô xe của chúng ta nè đó bô xe của chúng ta thì nó vẫn là giống nhau giữa hai cái bô xe luôn cũng không có sự khác biệt gì giữa hai cái chiếc xe này hết đó thì đó là cái phần mà thiết kế tổng thể của cái chiếc xe đó về phần công nghệ của chiếc xe về những cái tính năng an toàn về những cái tiện nghi bên trong xe thì nó sẽ khác nhau thế nào thì bây giờ Di sẽ mời các bạn ha bây giờ Di sẽ cho các bạn xem cái chất liệu da giữa hai cái ghế này các bạn nha giữa hai cái nội thất này các bạn thì đối với cái chiếc xe S450 Luxury của chúng ta thì nhà sản xuất Mercedes-Benz ờ, nói là đây là cái da Napa à, cao cấp hay gọi là Napa Exclusive đó còn ghế da của chiếc xe S450 phiên bản Android đây là ghế da Napa thôi nhưng mà thực sự Di thấy là hai cái chất liệu da của hai cái chiếc xe này các bạn nó rất rất là khó phân biệt luôn Di hầu như là Di cũng không phân biệt được là đâu là da Napa Exclusive cũng như là đâu là da Napa nữa đó hầu như là nó rất là mềm rất là mát và cũng như là cái cái bề mặt của da hầu như rất rất là khó phân biệt luôn cái đó là thực ra là Di chịu luôn các bạn Di bó tay luôn ha đó mặc dù là nhà sản xuất công bố là hai cái chất liệu da này nó khác nhau đó tiếp theo nữa là cái khu vực táp lô nè các bạn khu vực này mình gì gọi là khu vực táp lô nha cũng như là ở đây ha đó thì S450L sử dụng cái một cái chất liệu da là da Artico à, da Artico nè các bạn đó còn tiếp theo nữa là cả S450 Luxury của chúng ta thì sử dụng da Napa cho tất cả luôn ở khu vực ở trên táp lô cũng như là ở trên thành cửa luôn các bạn nha đây đó thì các bạn sẽ thấy là da nắp ba thì cái bề mặt nó sẽ bóng cũng như là nó tương tác kết hợp với lại cái chất liệu da trên cái ghế nó giống như gọi là một cái sự liền mạch với nhau tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là cái phần trang trí ha những cái chi tiết ốp ở đây đó cũng như là ốp trên cửa nè các bạn thấy là nó cũng có sự khác nhau giữa hai chiếc xe này thì cái này là ốp gọi là ốp sợi kim loại các bạn nha ốp sợi kim loại còn đối với S450 thì chúng ta sẽ ốp gỗ ha màu nâu à, màu xám sần các bạn nha đó chúng ta sờ vào chúng ta sẽ cảm giác là giống như là gỗ thật luôn các bạn đó để là cái vân gỗ tự nhiên luôn cho nên là à, đây là cái chi tiết trang trí thôi các bạn cho nên là tùy theo cái sở thích của mỗi người đó và ngoài ra thì cái phần vô lăng giữa hai cái chiếc xe này á, các bạn nó cũng hầu như là y chang nhau luôn cái vô lăng của chúng ta đều là được bọc da nắp ba cho nên nó rất là êm rất là êm đó thì kết kích thước của vô lăng hình dáng của vô lăng cũng như là những cái tính năng sử dụng trên cái vô lăng của hai chiếc xe này nó là đều giống giống nhau hết luôn các bạn đó và một cái điểm nữa các bạn là à, trên cái vô lăng các bạn các bạn sẽ thấy là nó có cái cái cái cái biểu tượng là hai cái chiếc xe nè các bạn nó khoảng cách giữa hai cái chiếc xe thì đây là cái tính năng giữ khoảng cách Distronic Plus ha thì đối với hai cái chiếc xe S450 l và S450 Luxury của chúng ta thì đều có cái tính năng an toàn là giữ khoảng cách giống nhau luôn cũng như là có cái tính năng là cảnh báo điểm mù nữa các bạn đó ngoài ra thì à, hai chiếc xe này còn thêm một cái tính năng an toàn nữa đó chính là um, hệ thống mà coi như là tự động phanh ha nó gọi là um, hệ thống phanh chủ động đó giữa hai cái chiếc xe này đều giống nhau thực ra về tính năng an toàn giữa hai cái chiếc xe này các bạn nó giống nhau luôn vận hành giống nhau luôn nó cũng không khác gì chỉ khác là những cái tính năng về uh, option những cái đồ chơi nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ thôi ha ngoài ra nữa các bạn điểm mà ờ, khác biệt giữa hai cái chiếc xe này các bạn đó chính là S450 Luxury của chúng ta có đánh lái bánh sau nữa đó thì với cái tính năng đánh lái bánh sau này nó giúp cho S450 của chúng ta một chiếc xe to lớn như thế này các bạn thì cái bán kính quay vòng nó rất là hẹp luôn hẹp tương đương với một cái chiếc xe C-Class hoặc là một cái chiếc xe rất là nhỏ gọn đó đây là một cái tính năng mới trên các chiếc xe S450 Luxury mà S450L này không có thì các bạn có cần thiết không các bạn đó với cái tính năng này thực ra thì uh, Duy nghĩ là nếu mà có thì chúng ta sẽ tốt hơn hoặc là không có cũng chả vấn đề các bạn nó cũng sẽ là một cái tính năng để giúp ích cho chúng ta khi mà chúng ta xoay chuyển trong những cái đoạn đường hẹp thôi đối với gì các bạn thì Di sẽ coi như là không cần thiết lắm nhưng mà không biết là đối với các anh chị các bạn thì như thế nào thì có thể là cho Di biết ha ok ngoài ra thì các bạn sẽ thấy là hai cái màn hình Ờ, phía trước của hai cái chiếc xe S450 và S450 Luxury. Đây là cái màn hình MBUX thế hệ mới nhất đó với kích thước là 12.8 inch ha các bạn. Đó giống nhau luôn các bạn, sử dụng giống nhau tất cả mọi thứ thì các bạn sẽ thấy là S450 bây giờ các bạn là được thiết kế cái phần nội thất nó rất là gọi là tối giản luôn đó những cái chi tiết mà nút bấm ha các bạn sẽ thấy bây giờ nó sẽ không còn nhiều nữa thay vào đó là chúng ta có thể là điều khiển tất cả mọi thứ trên cái màn hình cảm ứng của chúng ta luôn ha quá là tuyệt vời luôn ngoài ra thì các bạn sẽ thấy là ừ, cái S450 bây giờ các bạn cái phần nội thất nè nó sẽ thiết kế rất rất là khác so với cái phiên bản trước đây khi mà chúng ta ngồi vào cái ghế trước đây của chiếc xe S các bạn thì các bạn sẽ thấy là cái ghế nó rất là to đó, ngồi vào thì chúng ta sẽ bị lọt thỏm vào nhưng đối với cái chiếc S phiên bản mới 2022 này thì khi chúng ta ngồi vào chúng ta cảm giác là cái ghế nó ôm vào người của chúng ta là các bạn thấy nè hai cái mép này nó rất là dày nè các bạn nha đó ngồi vào thì chúng ta sẽ sẽ sẽ ôm vào người luôn và chúng ta có thể là điều chỉnh được cái này luôn các bạn nha đó, khi mà ngồi vào cái cảm giác của cái chiếc xe S-Class này ở cái khoang lái các bạn thì à, à các bạn không còn <laughs> phải là giống như là um, giống như trước đây các bạn nghĩ là à, các anh chị nghĩ là à, ngồi vào chiếc xe S-Class lái là giống như là tài xế ha nhưng mà đối với cái chiếc S ngày nay các bạn nó không không không không hẳn như vậy nữa bởi vì là chiếc S-Class bây giờ được thiết kế lại trẻ trung dành cho những các anh chị khách hàng mà mà mà trẻ ha có độ tuổi trẻ hơn cũng như là là là với cái thiết kế bên ngoài bên trong thì các bạn thấy ha rất là thể thao rất là cá tính à các bạn thấy không ok nữa các bạn ờ, các bạn sẽ thấy ở đây có một cái phần gói đầu ha thì bốn ghế của chúng ta đều có bốn cái gói đầu luôn trước đây thì s của chúng ta chỉ có hai cái gói đầu cho ông chủ ngồi phía sau thôi đó nhưng mà bây giờ ờ, rất là nhiều những anh chị khách hàng chủ cái xe và tự lái luôn các bạn và nói ủa sao cái xe S của chúng ta nó sẽ không có cái gói đầu phía trước này nọ ha nhưng mà bây giờ chiếc S của chúng ta tất cả các ghế đều là ghế của ông chủ các bạn nha không còn phân biệt <laughs> à, ghế ông chủ hay là ghế tài xế nữa các bạn sẽ thấy s bây giờ nè được thiết kế những cái cần xi nhan hoặc là những cái cần số ha cũng như là những cái khe gió máy lạnh khu, khu vực này cũng vậy nó được thiết kế lại mới hầu như là hoàn toàn luôn các bạn nha không có giữ một cái nét gì của cái chiếc xe S-Class phiên bản trước đó hết đó cũng như là cái trần xe của S450 Luxury nè các bạn nó sẽ là cái trần xe bọc bằng uh, chất liệu cái này ghi gọi là chất liệu da Dynamica nó giống như là da lộn á cho nên là khi mà chúng ta sợ vào á chúng ta sẽ cảm giác nó nó mịn nó mát cũng như là um, nghĩ là ít nhiều cái chất liệu da này nó cũng sẽ làm cho chiếc xe của chúng ta cách âm tốt hơn nữa cũng không chừng đó về trần xe các bạn sẽ thấy là như vậy đối với S450 Luxury còn S450 phiên bản tiêu chuẩn á, thì cái trần da thì được thiết kế bằng vải thôi đó bằng vải bằng nỉ thôi các bạn nha nó sẽ không được bọc bằng cái chất liệu giải Dynamica đó là cũng là sự phân biệt giữa hai cái chiếc xe này nó sẽ khác nhau như thế nào đó tiếp theo nữa Di sẽ mời các bạn đi ra khoang phía sau của hai cái chiếc xe S450 và S450 Luxury ha à, khi mà chúng ta ngồi vào cái hàng ghế ở phía sau này các bạn thì chúng ta mới thấy là không thể nào phủ nhận là chiếc xe S450 Luxury là một chiếc xe đúng chất dành cho ông chủ bởi vì là khi mà Duy ngồi vào cái ghế này các bạn một cái độ nghiêng một cái độ ngã cũng như là cái ghế nó thiết kế cực kỳ thoải mái luôn cũng như là cái khoang để chân ở chỗ này nó cực kỳ rộng rãi ha đối với cái chiếc xe S450 phiên bản mới 2022 này nó sẽ dài hơn rộng hơn so với cái S 2020 2021 và một điều nữa khi mà chúng ta ngồi ở cái vị trí ghế này các bạn chúng ta có thể điều chỉnh hết được tất cả những cái cửa ở khu khoang sau ha cửa sổ trời cũng như là cái rèm xe ở phía sau nữa đèn viền nội thất của chúng chiếc xe S450 các bạn nó không thể nào mà thiếu được hết cũng như là với tất cả những cái chiếc xe Mercedes-Benz hiện tại bây giờ luôn đèn nội đèn trang trí nội thất là một cái điểm mà coi như là khách hàng cực kỳ thích luôn và hầu như không có chiếc xe nào bên Di mà không có cái đèn viền nội thất này nữa đó và tiếp theo nữa các bạn một cái sự đáng tiếc trên chiếc xe S450 này nhưng mà có thể cái điều đáng tiếc này là ừ, cũng là một cái mà ừ, làm cho những anh chị khách hàng một số anh chị khách hàng thích hơn cũng như là một số anh chị khách hàng không thích đó là cái phần màn hình của chiếc xe S450 bây giờ nó sẽ không còn nữa các bạn cho nên là à, trước đây cái, cái giá bán của chiếc xe S450 này nó rơi vào tầm là 5 tỷ 749 triệu thì ngày nay nó sẽ giảm 200 triệu ha, cho cái option này đó là hiện tại bây giờ chiếc S của chúng ta là còn lại 5 tỷ 549 triệu đó chúng ta sẽ bỏ cái màn hình này rồi thực ra thì ừ, nếu mà chiếc xe S của chúng ta có một cái màn hình ở đây nữa thì Duy nghĩ là nó cũng sẽ đầy đủ hơn cũng như là à, đôi khi là cái ông chủ các bạn ha ông chủ của chúng ta có thể ngồi phía sau có thể là xem phim giải trí hay là nghe nhạc ừ, coi như bằng headphone tự điều chỉnh luôn không có cần phải nhờ mấy anh tài xế nữa đó nhưng mà đối với S-Lab bây giờ lại không còn đó nhưng mà những anh chị khách hàng mà mà mà mà chỉ lái xe thôi các bạn đó hoặc chỉ lái xe hoặc là đôi khi là hai vợ chồng chỉ ngồi ở phía trước thôi không có ngồi phía sau nhiều thì đôi khi là giảm bớt cái màn hình này nó cũng là một cái lợi điểm bởi vì là chúng ta tiết kiệm được tới khoảng 200 triệu đằng ha đó thì Duy nghĩ là là có những anh chị khách hàng rất là thích cũng như có những anh chị khách hàng sẽ không thích cái cái cái cái cái cái sự mà coi như tinh chỉnh này nữa ok nói chung là đối với các chiếc xe S-Class thì có nói nhiều nhiều nhiều nhiều như thế nào đi nữa các bạn thì nó cũng sẽ không có thể hết được đó dàn âm thanh của S450 cũng như là S450 Luxury của chúng ta thì sử dụng chung một cái hệ thống âm thanh luôn đều là cái âm thanh 13 lo của Boommaster công suất là 590W bây giờ cũng không còn sự phân biệt giữa cái hai dàn lo nữa các bạn hai dàn lo này của chúng ta rất là giống nhau hầu như nãy giờ Di chia sẻ cho các bạn hai cái chiếc xe này thì các bạn thấy không gần gần gần gần như là giống nhau rất là nhiều đó giá thì trên lệch nhau khoảng 500 triệu thì các anh chị các bạn chọn cái chiếc xe nào ha thì có thể là comment cho Duy biết ngoài ra nữa thì cái khu vực này các bạn trước đây thì à, cái S450 phiên bản L của chúng ta sẽ không có khu vực để máy tính bảng nhưng đối với S450 phiên bản L hiện tại bây giờ chúng ta vẫn có cái trang bị máy tính bảng giống như trên cái S450 Luxury luôn đó rất rất rất là tuyệt vời các bạn đó là một cái chi tiết rất là hay trên chiếc xe S450L các bạn nha khu vực này thì chúng ta sẽ làm cũng chống không có gì hết ha chúng ta có thể để được một số cái vật dụng nhỏ nhỏ ở trong này tiếp theo nữa là S450 Luxury hay S450L các bạn chúng ta đều có cái tính năng bợ bắp chân à rất là tuyệt vời luôn các bạn nha khi mà chúng ta di chuyển trên một cái đoạn đường dài 5 tiếng 3 tiếng hoặc là 7 tiếng các bạn thì cái việc mà chúng ta nghỉ ngơi trên xe ngủ trên xe cũng như là có một cái bờ bước chân để chúng ta duỗi chân ra như thế này thì nó cực kỳ tuyệt vời luôn thì Duy nghĩ là cái chiếc S450 L hay là S450 Luxury này các bạn nó không chỉ là một cái chiếc xe dành cho thương gia không chỉ là một cái chiếc xe dành cho những cái doanh nhân thành đạt nữa mà có thể đây là một chiếc xe dành cho gia đình đó bởi vì là gia đình của chúng ta thường là sẽ có ông bà lớn tuổi ha đó thì cái ghế này có thể là cái ghế dành cho ông bà của chúng ta khi mà ông bà ngồi thì cảm giác là nó thoải mái rất là thoải mái cho nên là Di thấy là là là đối với nhu cầu của anh chị khách hàng hiện tại bây giờ các bạn không chỉ là một cái chiếc xe sang nữa mà chiếc xe sang đó nó phải đáp ứng được đầu đầy đủ công năng của một chiếc xe gia đình nữa ha Ok bây giờ Di sẽ đi qua cho các bạn xem cái chiếc xe S450L nó cũng sẽ có cái bệ bắp chân giống như thế này ha các bạn nha à, đây nè các bạn các bạn thấy không đó vẫn có bờ bắp chân thì trước đây đối với cái phiên bản S450 tiêu chuẩn với là S450 Luxury á đây cũng là một cái sự phân biệt giữa hai chiếc xe nhưng đối với cái phiên bản mới bây giờ các bạn rất là giống nhau không có khác gì hết trơn luôn à, thật ra nãy giờ nói rất rất rất là nhiều luôn các bạn nhưng mà các bạn chọn cái chiếc xe nào ha với cái giá trên nhau 500 triệu thì tùy theo các anh chị các bạn thôi đó thì uh, ok bây giờ Di sẽ kết thúc video clip tại đây đi nếu các bạn có bất kỳ những cái quan tâm nào đến những cái mẫu xe của Mercedes-Benz thì các anh chị các bạn đừng ngần ngại gọi cho Di cũng như là quan tâm về hai cái chiếc xe S450 này thì các anh chị đừng ngần ngại gọi cho Di qua số điện thoại của Di là 0914653979 hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video clip tiếp theo nha